Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay đó là mình sẽ review một cái số sản phẩm cần thiết cho việc đi cắm trại à, Cho những bạn à, đang muốn tìm hiểu Hôm nay có hai sản phẩm Một á, là cái đèn để đi camping Đèn à, này gắn với cái điện 12V ở trên xe Hoặc là những cái nguồn điện mà có thể xuất ra được 12V thì những nguồn điện nào thì chút nữa mình sẽ um, ví dụ cho mọi người xem luôn đó là cái này cái này là cái đèn để đi uh, camping này để các bạn có thể để ở lều hoặc là ở những cái gazebo hoặc là cái mái lúc mà những cái bạt mà các bạn treo lên để uh, bữa ngày um, uh, chống nắng á thì buổi đêm có thể treo những cái đèn này cho nó sáng là một cái này đó mình để tạm ở đây đã rồi còn cái thùng bứ này á là cái thùng mà nó để đừng nó có nguyên cái tray gắn ở phía sau cái xe nơi cái khu cái chỗ mà các bạn à, người ta hay gắn cái trailer đó thì tháo cái cục mà gắn trailer ra lắp cái này vào xong rồi để vào cái chỗ mà gắn trailer á là các bạn sẽ để thêm được đồ trên cái tray này cái bộ này á bộ kit này á là chịu được um, được uh, 220 kg đó thì các bạn có thể chất được đồ nhiều nhất là 220 kg trên cái tray này nó rất là gọn luôn nếu mà không sai thì tháo ra đem cất lúc nào đi chơi đi ờ, camping hoặc là đi chơi xa chẳng hạn cần để vali này nó nếu các bạn có con nhỏ với đồ mà xe nhỏ như xe mình á thì các bạn cái này có thể dùng tất cả mọi xe như hatchback rồi sedan xe ờ, SUV là sai thoải mái luôn rất là dễ cho những ai mà đã có sẵn cái trên xe đã có sẵn cái cái thâu bá là gắn được hết đó thì uh, Bây giờ mình sẽ review lần lượt từng sản phẩm cho mọi người xem nhá. Rồi bây giờ thì đầu tiên mình sẽ review cho các bạn cái bộ à, đèn đi camping này. Là cái bộ này sẽ đến từ cái hãng là Kicks của Úc. Là uh, chuyên uh, cái hãng này á là chuyên uh, làm về uh, mấy cái đồ uh, camping mà giá thì rất là rẻ. Đó, riêng cái bộ này á thì giá cỡ khoảng uh, trên trang web này thì giá cỡ khoảng 100 đồng nhưng mà lúc mình mua thì cỡ 49 đồng cho cái bộ này thôi rất là rẻ luôn mình đã kiếm những cái giá để mà đi so sánh nhá thì những cái bộ mà tương tự như thế này á là cỡ khoảng à, một trăm rưỡi hoặc hơn chứ không có rẻ à, không có cái nào mà 49 đồng như cái này đó cho nên mình quyết định mình mua cái này kể cả sau này um, cần sai vào cái gì á thì nó rất là tiền luôn nha bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem này chứ không phải nhất thiết là mỗi đi camping không đó ví dụ nhà có tiệc ở sau vườn này nói mọi người là vẫn có thể sai được cái này đây thì cái bộ này á mình mua là là hay một cái là là cho các bạn một cái túi sách luôn đó thấy chưa một cái túi rất là gọn gàng để xách đi camping là chỉ cần xách cái túi này đi thôi đó là trong này có đèn và dây giờ trong này hết để bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá đó thì trong này nó sẽ có một cái cuốn này gói gọn trong cái cuốn này đó là cái túi này là chỉ là túi để mà di chuyển sách đồ thôi nhá mình sẽ để bên này trước rồi Mở cái quần này ra Wow 49 đồng nha mọi người Này Cả 49 đồng này Mình chưa cần biết là sử dụng bao lâu Nhưng mà thấy 49 đồng để làm ra một cái sản phẩm này là quá rẻ rồi Rất là rẻ luôn Cho nên là là là nhìn như thế này là là là mình đã muốn mua thêm một bộ nữa để để để dành như này tại cái giá đúng của nó là 100 đồng mà 49 đồng để mua cái bộ này là quá rẻ nó có bốn đen nha mọi người một hai ba bốn này mà đen này là đen chống nước nhá Cây đèn này thì mình nghĩ là chắc cỡ khoảng một nửa mét là bốn cây, mỗi cây nửa mét. Rồi mình coi cái bọc đầu tiên nó sẽ có cái gì nhá. Nó làm rất là gòn nhìn rất là đẹp mắt luôn. Giá 49 đô. Quá đỉnh. Rồi, cái này á, cái này là kẹp vào cái bình điện ở trên xe. Xong rồi ra cái đầu này là đầu để gắn à, cái à, Secret Line á, là không những sai cho cái đen này mà cho những cái đen khác chẳng hạn à, cho những cái vật dụng khác các bạn mà cần cái nguồn điện 12V mà có cái đuôi mà để cắm vào Secret Line á thì là cái này cắm trực tiếp vào bình điện luôn rất là tiện nha rồi mình sẽ cho vào trong cái uh, ngăn của nó lại tại vì hôm nay mình sẽ không sai tới cái này chỉ lấy ra cho mọi người xem thôi Rồi tiếp theo mình sẽ mở kỳ ngăn thứ hai xem người ta để cái gì nhá. Đây, cái này là cái cái á để gắn vào cái secret line này. Đó, gắn, gắn vào đó là sẽ có điện rồi cái đầu này á sẽ gắn vào cái cái bóng đèn của cái bố này nhá. Rồi. Cái này chút nữa sẽ sai, cho nên mình sẽ để ra ngoài. Cái này tiếp theo là cái gì đây? À, cái này á là cái đầu để chia điện chia dây điện à, là một cái đầu này á, sẽ nối vô đây này đó xong vặn lại tại vì cái đồ này đồ chống nước cho nên là có cái kiểu nối như thế này nối dây như thế này để là chống uh, nước nó vào rồi ngăn tiếp theo à đây là dây extension nha mọi người để các bạn kéo dài ra được á mình à, mở một cuộn à, cho mọi người xem đấy nha là cho tới bốn cuộn là cuộn lận một ngắn này là hai cuộn này đây hai cuộn rồi mình sẽ kéo một sợi này ra xem cái độ dai của nó bao nhiêu nhìn là khá dai đấy Dài lắm Các bạn nhớ lúc mà mình treo cái bạt đó Cái bạt của mình là cái size của nó là còn 5 mét nhân 3 mét thôi Mà cái dây này là còn dài hơn cái bạt này là mình Mình treo là vô tư luôn Rồi trong này là hai cuộn như vậy này nha mọi người Đó Rồi Cái ngắn cuối cùng này Cái này á Là hai cái điều khiển Đó chưa Hai cái điều khiển Để đầu cái giấy này á Thì à, đơn giản lắm đây là cái dây từ cái nguồn điện ấy xong rồi á nếu mà các bạn muốn nối bốn cái bóng đèn này thành một đường dây thôi á thì gắn cái điều khiển này vào gắn điều khiển này vào đây đó là cái điều khiển này sẽ chỉnh được ánh sáng mạnh với à, yếu nhá rồi nếu mà các bạn muốn á mà chia ra hai đường dây riêng biệt để sử dụng hai cái điều khiển đó thì mỗi giây á, điều khiển một cái bóng đèn là có chỗ á, thì các bạn để sáng à, hoài luôn còn có chỗ các bạn muốn sáng yếu hoặc là tắt nó đi á, thì cũng được rồi á cái này là chia ba đường này chia ba đường á, thì hai cái cho cái điều khiển rồi còn một cái á, là để cho bóng đèn sáng hoài đó thì cái đó là tùy mọi người đó như mình á thì chắc là mình sẽ sử dụng hai cái này rồi mình sẽ sử dụng một cái điều khiển thôi cho nó tiện nghĩa là tắt thì tắt hết mở thì mở hết cho nó tiện còn lúc nào á có nhu cầu mà gọi là tắt mở tùy theo từng bộ phận mà mình muốn á thì mình sẽ sử dụng sau hôm nay mình sẽ test cho mọi người là một cái điều khiển thôi nha thì cái dây này là hay lắm hai đầu làm khác nhau cho nên thể nào gắn lộn được đó thì nó có một đầu mèo với phi mèo thì mình cứ đút vào với nhau thôi xong vặn kỳ vào để chồng ngược là ok rồi bây giờ muốn nó đỏ thì mình gắn cái đầu này vào cái đuôi bóng đen này xong mỗi bóng đen này là nối với nhau được nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người những cái nguồn điện nào có thể phát sáng được cái đèn này nhá nguồn điện đầu tiên mà căn bản nhất là cái nguồn điện từ xe hơi là lúc này có cái cái này kẹp thẳng từ bình điện đó nhưng mà các bạn không muốn làm điều đó tại vì lỡ bình điện đi cắm trại á lỡ bình điện mà bị hết là xe các bạn mà không có cái đồ chấm start á là ngày mai lắng đi được xe đó thì cái cái đó mình khuyến khích là không nên sai cho nên mình đã để vào đây đó thì nếu mà nguồn điện trên xe mà không sai được rồi xe các bạn có bình điện thứ hai để mà mà mà sai cho đèn hoặc là tủ lạnh thì bây giờ phải làm sao thì cái này là cái tip của mình đã sai và mình đã chỉ uh, cho một số người bạn của mình thì uh, mọi người sai thì cảm thấy rất là ưng ý Bây giờ mình sẽ chỉ tiếp cho mọi người nha. Là nếu trong nhà các bạn có ai mà có cái đồ nghề mà mấy người handyman á hoặc là ai mà có mấy đồ nghề như ờ, uh, Watt này, Milwaukee này hay là Makita này, đó những cái hàng mà thông dụng á có cái cục pin này để sai cho mấy cái tool ở nhà thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một cái tip là làm sao sử dụng cái pin này hiệu quả khi đi cắm trại ok các bạn lên à, Amazon đây kiếm mua cái adapter này để gắn thẳng vào trong pin đó thì cái adapter này á là nó có một cái cổng USB-C một cổng USB bình thường và một cái cổng là cho ra điện 12V là như điện trên ô tô đó đó thì cái điện 12V này á là có 2A thôi nó cũng được mạnh nhưng mà dư sai cho cái bóng đèn này thấy chưa rồi trên này là có thêm một cái bóng đèn nữa rất là tiền luôn thì á, cũng như cái thu thì gắn vào đây thôi đó là pin à, các bạn sai pin gì cũng được đi watt như mình hay là Makita hay là Milwaukee là ba cái hàng thông dụng mình đề cập tới thì các bạn lên Amazon à, các bạn kiếm cái adapter cho cái battery này là ok nếu mà ai mà muốn biết cái này mình mua ở đâu link như thế nào á thả xuống cái bình luận á rồi mình sẽ reply cho mọi người nhá biết rõ thêm cái thông tin của sản phẩm này nhá đó thì mình test được cho mọi người xem này đó thấy đen là ra chưa đó hai nấc này lúc này là sáng bình thường chưa sáng hơn này giờ là tình hiệu là cấp cứu này SOS nhá giữ là tắt rồi ok rồi bây giờ á cái này thì làm sao nối vào cái này <laughs> thì mình là có thêm một cái sản phẩm nữa cái này các bạn kiếm trên Amazon hoặc eBay đều được là các bạn kiếm là từ cái đuôi 12V ra thành cái đuôi Secret Line đó thì mấy cái này kiếm trên eBay hoặc Amazon dễ lắm nếu mà ai kiếm ra thì cứ nhớ bình luận ở phía dưới cho mình sẽ à, kiếm link mình gửi cho mọi người xem nhá rồi thì cái này là 12V này các bạn sẽ nối với đây đó rồi cái đầu secret line này là cái cái đầu secret line là cái đầu mà trên xe hơi mà mình hay cắm mấy cái ổ để mà sạc cái điện thoại á hoặc là cắm mấy cái cái để mà mà mà GPS này nó đó nhưng ngày xưa người ta hay sai GPS là hay cắm vào đây để lấy điện đó đó bây giờ mình cắm vào đây nhá để coi cái này off trên này rồi off rồi rồi cắm vào nhá đó cảnh vào như vậy rồi bây giờ on thử xem nó đón này wow đó đó là sáng nhất nha bây giờ giảm lại này quá hợp lý luôn rồi để bây giờ mình thử đi tắt đèn thử xem nhá cái là sáng cỡ nào nhá đây mình phải tắt điểm mọi người thấy sáng không à, giảm lại này đó tăng này mà đây mới một cái nhá để bây giờ mình đi nối tiếp mấy cái còn lại xong rồi mở lại cho mọi người xem nhá rồi lúc này là mình mới à, nối xong bốn cái đèn lại với nhau rồi Nó nổi rất là dễ luôn Đó Thì à, cái nguồn điện nổi vô cái đèn đầu tiên Xong sau cái đuôi có cái dây nổi qua đèn thứ hai Xong dưới cái đuôi của đèn thứ hai nổi qua cái đèn thứ ba Tiếp tục như vậy nổi nổi qua đèn thứ tư Đó Thì mình không biết là à, Nếu mà mình có thêm một bộ nữa Thì mình nổi vào cái đuôi này tiếp được không Tại vì đây cái, dưới cái đuôi này là có, cũng có cái dây nổi này Thì mình nghĩ là chắc là được nhưng mà chủ yếu cái nguồn điện của bạn á cung cấp nó có đủ mạnh để mà nó sáng nguyên một dải dây như vậy hay không thì sau này nếu mà có điều kiện á mình mua thêm một bộ nữa mình sẽ review tiếp cho mọi người xem thì mọi người sẽ không cần phải có hai nguồn điện như thế này cho nó tiền đó rồi bây giờ mình mở lên thử xem nhá wow quả sáng luôn cái này mà đi cầm trai mà mà có cái đèn này là lời hay lắm á với cả là nó gòn nó có cái túi để cất đồ nữa đó bây giờ mình lại đi tắt đèn thử xem cái, cái lúc tối thì nó sẽ sáng như thế nào nhá đây mọi người thấy này mình tắt đèn rồi buổi tối sáng ghê ha quá sáng luôn mà với 49 đồng 49 đồng thì không có complain cái gì hết ở đây luôn á quá tuyệt vời luôn đó nếu mà có điều kiện mình sẽ mua thêm một bộ nữa tại vì cái này là quá hợp lý luôn đó nó còn giảm lên tăng giảm này đó. rất là tiện cho tới hẳn hai bộ điều khiển quá đỉnh quá hợp lý luôn đây bây giờ á là mình sẽ mở đèn lại xong rồi mình nói thêm một phần nữa cho mọi người xem test đèn này nào là thấy ok happy lắm rồi bây giờ á có vấn đề là chưa chắc mọi người ai cũng có thu có battery như thế này để mà sai kiểu như mình đó thì bây giờ phải làm sao để mà sai được cái này thì mình sẽ cho mọi người thêm một cái tip nữa mong mọi người sẽ có cái này nhưng mà cái này thì sẽ dễ có hơn là cái pin đồ nghề như thế này đó là bữa nay thì đa số ai cũng sẽ có cái sản phẩm là cái chấm start để mà đê nổ trên xe khi mà xe bị hết pin và nếu các bạn xem video này á mà nếu mà chưa có chưa có cái chấm start là cái cục nguồn như thế này để mà đê nổ xe khi xe các bạn hết pin á thì mình khuyên các bạn là nên sắm cho mình một cái bộ chấm start để mà phòng ngừa để ở trên xe lỡ xe các bạn có bị hết pin thì các bạn có thể tự cứu mình được khi nhất là khi các bạn đi cắm trại đi một mình nữa là càng rất nguy hiểm nữa đó rồi nếu không có sóng điện thoại nữa nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều đó à, cái cái này là cái cái cũ nhưng mà nó sai vẫn tốt chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bộ mới nếu các bạn tính mua nha rồi thì ai mà có cái bộ này rồi á ai có bộ này rồi á thì cũng tương tự như vậy là những cái bộ này á nó thường sẽ có một cái ổ là output 12V để cho mình xài đa số là sẽ có nha đa số chứ không phải 100% đấy thì nếu mà có cái đó thì như mình là có hai loại một loại là 12V ở đây một cái trên này 19V để gắm à, laptop để sạc laptop đó đó thì khi các bạn hai lỗ kế bên các bạn gắm cẩn thận nhớ đọc kỹ là cho vào lỗ 12V này để mình tắt lại này đó gắn mấy cái đồ điện nên nên tắt nó trước khi gắn vào nhá đó thì gắn vào thấy chưa nó sẽ hoạt động y chang bên này luôn rồi bật điện lên rồi bây giờ mở công tắc này đó ngon lành kênh đào chưa ngon lành kênh đào đó thì cái cục chấm start này vừa chấm start được xe nhưng mà vừa mở được đèn camping nếu các bạn cần đó nhưng mà các bạn chú ý này khi mà dùng cái cục chấm start này á mà sai camping á mà lỡ qua đêm mà này hết cái cục này á là các xe các bạn mà bị hết pin á thì cũng như không nhớ chưa xe các bạn hết pin là cũng như không cho nên là đã xác định lấy cái cục chấm start để đề nổ xe thì phải cẩn thận là như mình bản thân mình hay làm á là khi tới cái chỗ camping á mình sẽ tắt hết đèn của xe và tắt những cái đèn mà khi các bạn mở cửa thì đèn ở trong xe nó đỏ lên này nó đó là mình tắt hết tất cả mọi thứ mà có thể tiêu tiêu thụ điện khi mà mà mà mà xe không hoạt động là mình tắt hết thì đến khi mà mình cắm trại hai ba ngày về á là xe mình đề nổ không có vấn đề gì, đề gì cả đó là một cái tip nữa khuyên các bạn thì các bạn có thể yên tâm sử dụng cái này còn chắc ăn nữa thì kiếm nguồn điện khác chứ đừng tới đừng đừng tới cái này cái này chỉ là một option mà mình giới thiệu cho các bạn thôi đó rồi á vì sao cái, cái, cái tại do mình có hai cục cho nên mình sai cái cục này để mà sai đèn với sai những thứ khác nữa đó là những thứ gì thì mình hôm nay mình giới thiệu luôn nếu các bạn muốn mình đi kỳ vào từng món á thì nhớ để lại bình luận cho mình để mình biết mình làm vlog từng món đi camping sai những cái gì cho các bạn xem bây giờ hôm nay là mình chỉ chính là mình review cái đèn này cho mọi người xem hai là mình sẽ lướt qua những cái liên quan à, với cái nguồn điện để cho mọi người biết luôn rồi còn ai thích đi sâu vào vấn đề nào thì mình làm thêm cho mọi người nhá đây là cái bơm hơi bơm điện cho mình xài ờ, cho cái nệm hơi đó thế cũng có cái nguồn điện này rồi á thì thay vì các bạn phải bơm tay bơm cái đệm á thì trời nó lâu lắm rồi các bạn nếu mà có con mà mà mà, mà đi ờ, tầm sống á thì bơm có mấy cái cái cái, cái pháo mà vịt hay thiên nga gì đó thì vẫn có thể dùng cái bơm này để bơm được nó rất là nhanh rồi khi mà các bạn mà đi về để mà mà um, xả cái hơi cho cái đêm á để gặp lại á thì lấy cái bơm này hụt cái hơi ra để gặp lại rất là gọn rất là nhanh luôn đó chứ không phải ngồi đợi cho nó đệm là xi rồi mất thời gian lắm rồi cái, cái con vịt hay con thiên ngang vậy bơm ngày nay lên rụt hơi ra giống như cái vách cấm vậy á là nó rất là nhanh đó thì cái này hoạt động như thế nào y chang cái đèn luôn là gắn vào cái lỗ mà secret line này đó gắn vào đó xong cái on à thấy chưa gió ra pha pha lên này đó mạnh lắm đó thì có một đầu hút với một đầu uh, xả đó thổi rồi cái này có thể sai được cái gì nữa cái này có thể sai được cái bơm nước mà như uh, cái video vừa rồi mình từ mình đi camping tụi mình hay xài bơm nước xong rồi có tắm à, với là rửa xe ở trong à, rừng đó là cũng như cái này luôn là một cái nguồn điện này này là giải quyết rất là nhiều vấn đề cho những cái bạn mà chưa có hệ thống uh, second battery hay là hệ thống uh, thống solar trên xe thì cái nguồn điện này giải quyết rất là được rất là nhiều vấn đề một cái cục uh, chấm start này của mình á là mình đi cắm trại uh, 3 ngày 3 ngày 4 đêm là sai cho bơm nước là dư quá dư luôn thì nếu mà các bạn á trong tương lai mà có tính mua cái cục châm start này cho xe khuyến khích các bạn nên mua cái loại mà tốt bền nhất là pin tại vì pin các bạn muốn mua là mua cái loại nào nó thực sự tốt nó mắc một tí nhưng mà nó sẽ sử dụng bền đó cái cục này của mình thì pin bây giờ nó hơi bị lôi lên đó đúng ra là nên sử dụng nữa nhưng mà tạm thời mình chưa có bình điện thứ hai cho nên mình phải tạm thời sử dụng cái này còn nếu các bạn muốn một hàng tốt sai bền coi như là mua xong để sai lâu dài đó thì mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa mình có một cái vlog nói về cái này rồi các bạn à, nếu muốn thì tìm trong youtube của mình nhưng mà hôm nay tiền đây mình giới thiệu lại luôn là cái hàng này á là cái hàng Noco nó có nhiều size cho xe nhỏ xe lớn cái size này là size bự bự nhất à, theo dạng compact dạng gòn á bự nhất trong cái dạng gòn để mà để được cái xe à, động cơ diesel V8 đó thì uh, hãng này là cái hãng mình rất tin tưởng luôn cho nên mọi người có thể xem qua và nghiên cứu thêm nhá thì bữa trước á mình có review cái đèn mà đi cắm trại này này lúc mà mình mới mua về ở nhà cho mọi người xem đó thì uh, bây giờ á, mình sẽ mở cái này ra mình uh, set up đèn ở đây xong rồi mở lên xem nó sáng như thế nào nhá bây giờ mình sẽ quay sơ lại cái khu mà tụi mình sẽ đắp camping tối nay này coi những cái đèn mà tụi mình đã có từ trước á xem là sáng như thế nào và sau khi mà mà lắp cái đèn mới này nhá thì ờ, so với trong ờ, cái video á thì ờ, các bạn sẽ thấy sáng thôi nhưng mà với cái ánh sáng ở đây hiện tại á là đủ sai rồi đó đi là không cần mở đèn pin rồi đâu rồi nhưng mà bây giờ mình muốn sáng hơn nữa rồi đi mọc tạm hai cái đan này cái đã chắc ở đây cái ha đó ngoài này cái thì sáng mình mới đi à, gắn xong bốn cái đèn này thì um, gắn vô uh, cái cục điện của mình luôn thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem lại một lần là khi đèn chưa mở nhá đó nói chung là sáng nhưng mà nó không sáng lắm và bây giờ mình sẽ mở lên cho mọi người xem này rồi để vợ mình tắt cái đèn trên đầu nhá Đây Mọi người thấy khác biệt không? Đó Không biết trong ờ, video mọi người thấy sao Chứ ở ngoài này là khác lắm Là nguyên một cái chỗ này này Là bây giờ là sáng này Là cái chỗ mà để mình đi ra toilet hay là đi ra nhà tắm buổi đêm á Là là sáng là Mình đi là mình cần phải phải mở cái đèn trên đâu nữa Đó chưa yeah. Rồi cái đèn này á Là nó có cái điều khiển ở đây Nó có cái, cái ờ, chính Là sáng mạnh hay sáng yếu là ngay ở đây thì bây giờ mình giảm sáng lại này đó thấy chưa giống như ví dụ như buổi tối mà đi ngủ á mà các bạn muốn một ít ánh sáng để mà đi toilet buổi đêm hay gì đó đó thì có thể vặn lên vặn xuống như thế này đó tắt lại này cho mọi người xem này chưa đó bây giờ để mình đi tắt mấy cái đèn này luôn cho tối hưu luôn Rồi Tủi đó đúng không Giờ mình mở cái đàn này lên xem nha Đó Nó sáng nha mọi người Đó là đi trong này là buổi tối là không sợ vấp tè gì luôn Đó Để quay video mình mở mấy cái này nữa lên nữa cho nó sáng Đây Hợp lý ha À đèn này mình mua là 49 đồng cái dao của nó nó để là 100 đồng mà mua có 49 đồng thôi cái giấy á, nó cho dài qua trời luôn là mình trăng bốn góc là giấy chạy thoải mái muốn kéo dài hơn là vẫn được nữa đó mà mỗi giấy là nối vào nhau hoặc là các bạn muốn hai dây riêng biệt hai hai đèn riêng biệt cũng được mình thì mình nổi luôn một cái tắt là tắt hết mở là mở hết luôn đó thì à, hôm trước mình review ở nhà cho mọi người xem rồi hôm nay review ở ngay cái chỗ camping luôn ngay chỗ cắm trại luôn để cho nó, nó chính xác là mình cảm thấy rất là happy với cái tiền bỏ ra là 49 đồng cho bộ đèn này là quá chất lượng luôn á đó, nếu sau này mà có điều kiện là mình sẽ mua thêm một cái nữa để gắn ờ, xung quanh ờ, lều với là mấy chỗ ta toilet cho nó sáng luôn